gió cuộn mây đưa về làm không gian chờ tôi khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù ngàn ngao tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố phường hỏi dân bao căm hờ lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền còn lại mây đen răng mờ khắp lối nhuốm màu oán hờn in sâu lòng phố ôi còn đâu nữa nhỏ những lúc mình trên đường về hẹn nhau đi phố chơi thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh sao ôi giận người làng lối tối đi đi tìm quá khứ dấu in gót giày theo mây về cuối trời lặng lối tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót giày theo mây